đôi phút cuối phút cuối phút cuối không nghe được em nói không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ để không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hầu phương xuất thì ôi ngày trở lại nhìn đôi xin nay vắng bóng người em thơ ôi đôi xin tim chạy xa tít lăn dần theo bóng tôi xưa chưa nói gì bên em một người đi chưa về mà đánh lỡ bước tơ duyên nói nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết tim cả chiều hoa nay tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng từ giao hờn hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi khói bút bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang xin vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều xin mới những đồi hoa xin tiếp yêu hoang biển biển một chiều dừng chân được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi cuối không nghe được em nói không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ nên nàng đi không hết Ok, chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Cái tài thử là làm à, một cái video à, YouTube Ngày trở lại nhìn đôi xin nay vắng người em thơ Ôi đôi xin tim chạy xa tít lăn dần theo bóng tối xưa chưa nói gì bên em một người đi chưa về mà đành lỡ bước tự duyên nói nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết tìm cả chiều hoang hay tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng từ giao mô nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mồ đầy cỏ vàng mà đường về thành thang đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều khói bút bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thánh thang đôi xin vẫn còn trong lối cũ giờ tiêu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều mà đường về thành thang đồi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều Alo, alo, alo, Ok, ờ, ờ, chúc ờ, cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Tại vlogger thường làm một cái video karaoke xong được không? một mãi qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông tôi lại về bên em ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng chơi cùng nhau ta ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thùa lênh đây. ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà tìm người sau cơn. rất vui đường xưa vắng ta nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa lục lục lục rồi đây sau cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọn quê hương mười ngón tay em dài vuông cuồng tình thân đây mơ toàn chuyện trên mây còn tôi như cánh chim chót phiêu du phương xa nay trở về ăn năn tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành hai đen cho mọi người cơn mê sông cạn lại thành dòng aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, phạm cả nhà cả nhà cả nhà thật là làm cái này này khoảng mấy phút thôi nhé ok chào tạm biệt cả nhà chúc cả nhà hay thì ấn like và đăng ký theo dõi ok chào cả nhà